Xin chào tất cả mọi người, à, Phước Sửu và Viviola đang có mặt tại một dự án khá đẹp nhà nhà bè Viviola cảm giác như thế nào khi một buổi chiều hoàng hôn mà đứng tại một dự án khá đẹp như thế này Viviola? À, rất là mát mẻ à, và rất là thoáng mát anh Sửu ừ. Thì bây giờ Phước Sửu và Viviola sẽ là đi tìm hiểu à, à một à, cái à, của Phước Sản phẩm vi Vibeo Lạc à, vào đột nhập vào bên trong căn này nha Rồi Vi ơi thì à, với cái căn này thiết kế là làm gồm là 15 nhân cho 20 dạ. 15 nhân cho 20 mét vuông Đúng rồi khu vực để khách hàng có thể chạy thẳng xe vào bên trong Đúng Đây rồi Tầng hầm ha Tầng hầm ha à, cái này là gọi là tầng trệt để xe đậu vào bên trong và dưới cái tầng trệt này mình có một lối đi vào là một cái, một cái tầng hầm luôn à một cái thiết kế khá đặc biệt các vi tầng hầm này thì mình có thể làm một cái khu cách âm à, thường thì ờ, mình có thể làm một cái ờ, phòng phòng rượu hoặc là một cái phòng karaoke Ừ, ở đây thì thiết kế một cái gọi là cái Ờ, một cái khu ờ, karaoke nghỉ ngơi giải trí nè rồi ờ, mình có thể là thiết kế được nhiều thứ trong này lắm Vivella à chủ đầu tư đã ngăn sẵn rồi như cái căn này thì mình thiết kế được cả phòng chiếu phim nè ha đúng rồi một cái sự kết âm khá tốt luôn đúng rồi Và bây giờ thì mình à, cuối cùng với Vi sẽ bước lên cái à, tầng trệt ha một hầm điều một điều đặc biệt là cái căn biệt thự này á vi thì có một cái thiết kế theo cái kiểu duplex ha trần khá cao luôn với vị trí này thì mình có thể thiết kế giống như một cái đèn chùm khá cao xuống và mình có thể là làm cho căn nhà ở đây khá là gọi là um, đẹp ánh sáng. ánh sáng toàn bộ căn nhà ha nhưng mà em ấn tượng nhất là cái khu vực ngoài đây là à có gì là làm cho vi uh, ấn tượng về cái khu vực này công vườn như thế này ở thành phố thì đây là một dự án khá hiếm hoi à khá đặc biệt ha ở đây thì mình có thể trồng cây mình có thể làm hồ bơi riêng cho nhà mình luôn ở ờ, một không gian gọi là sẽ được sở hữu toàn bộ cái yeah. Dạ. sân vườn này và trên ngoài đây là sông ha mọi người wow nhìn cả ra bờ sông nữa một không gian cực kỳ thoáng mát và giống như là rất là chiêu đúng không dạ. ở đây nếu mà có con nhỏ và chủ đầu tư còn không quên là thiết kế những cái sân vườn xung quanh căn nhà gần như là đơn lập thì à, gần như là không giáp với lại căn nào hết nên nó là vị trí ờ, hồ cá hồ cá coi được luôn ở đây thì uh, thiết kế một uh, hồ cá coi hoặc là phong thủy uh, cảnh quan non bộ thì khá tuyệt vời phải không chắc chắn Đẹp. không ừ, đúng rồi rồi bước từ tầng trệt à, từ cửa đi vào đó cả nhà thì à, mình à, đây là gian phòng khách mọi người mình có thể là phòng khách bếp em nghĩ đây là bếp đúng rồi dạ. rồi mọi người cùng với Sửu và Vi sẽ lên tầng 1 để xem tầng 1 mình có thể thiết kế được gì à, trong khi mà một gia đình mà có nhiều thành viên đó thì à, tầng 1 có thiết kế đủ cái à, Nhìn trực diện ra sông phải không Vy nhỉ? Gió cực kỳ thoáng luôn Và ở đây thì chủ đầu tư mới trồng cây thôi Nhưng mà đã cũng có nhiều màu sắc hoa rồi Và ở đây là chủ đầu tư ừ, kế bên nè đây là căn, căn, căn góc căn góc hiện sẽ có một cái công viên sát bờ sông và được gọi là đầu tư khá bài bản luôn hệ thống nước tưới tự động nè rồi ở đây là hệ thống đèn đã âm hết rồi và ở đây thì khá đẹp phong vi dạ. cái sân này mà nướng barbecue hết sảy luôn sảy luôn đây là chủ đầu tư là gần như là ngăn phòng luôn rồi vi ạ à. dạ. thì đây là một phòng và một đây là đúng rồi ở đây á, là giống như một phòng mà thay đồ khô còn dạ. đây là một cái uh, phòng tắm phòng tắm bedroom luôn phòng này á, là master bedroom à, bởi vì ở đây có thể đặt được um, uh, hồ uh, uh, uh, đúng rồi hồ jacuzzi luôn uh, một cái view tầm view khá đẹp luôn ha à, nhìn ra mặt tiền đường uh, phía trước à, thì uh, <laughs> chắc ăn bây giờ là tắm là là là phải tắm uh, lồ thiên như vậy đó <laughs> đây là một phòng rồi ha đó, bây giờ mình bước vào gian phòng thứ hai thì chủ đầu tư đã ngăn phòng luôn rồi đây một cái toilet nha toilet toilet và đây là một cái gian phòng mặt trước à, nhìn về à, một căn góc nữa à, và nhìn ra một cái công viên của vào mùa thu một cái gam màu khá đẹp phải không đây là công viên mùa thu đúng rồi ở đây thì có những cái sắc hoa mà mùa thu nó sẽ à, nhiều hoa hơn so với những cái công viên khác thì à, sẽ có bốn mùa thì sẽ có bốn mùa và bốn sắc hoa khác nhau ấy rồi phước sửu và mời mọi người cùng với lại um, vi sẽ bước dạ, ở, khu này là đây giống như một cái tầng tầng lửng tầng lửng dạ. ở đây dạ, mà ở đây mà vi mà biết đánh đàn á sẽ thiết kế ở kia là cái cường lực và đặt một cái đàn ở đây sau đó mình đánh đàn coi như là còn ngoài kia là trẻ em nô đùa hát trời ơi nói chung là cảm giác rất là chiêu nhìn toàn bộ về sông cái căn này nó khá thoáng và nó có nhiều cái gọi là cái cảnh quan à, để nhìn trực diện những cái cảnh quan sát bờ sông như vậy thì khá tuyệt vời phải không rồi ok thì uh, phước sửu và vi à, sẽ lên tầng 2 để khám phá xem tầng 2 nó có giống tầng 1 hay không ha và mức độ chiêu của tầng 2 thể uh, nó như thế nào ha đây là một cũng một phòng sinh hoạt chung nữa phong vi dạ, và như Vi nhìn thấy nè, ở đây là tầng 2 và chủ đầu tư xây dựng rất là tinh tế Tất cả các hệ thống ở trên này là được đổ à, bê tông hết toàn bộ nè phong nên nó rất là chắc chắn và ở trên nó có một lớp ngói thái nữa là tô điểm thêm một cái dự án khá sang trọng và ở đây phòng sinh hoạt chung và có thêm một cái phòng phía sau này đây thì ở đây thì có thể thiết kế toilet còn ở đây thì cái phòng à, phòng gọi là khá rộng luôn một ban công này khá rộng luôn Vi ha cho nhìn toàn cảnh mà view à, panorama luôn toàn cảnh bờ sông này luôn và sau này bờ sông này sẽ được là sẽ làm lại hết luôn đó Vi ạ và ở đây này nhìn ra tất cả những cái sân vườn của những cái căn nhà khác này trời à, ở đây có khoảng hơn chục căn thôi Vi à, dọc theo à, bờ sông này thì có một vài căn thì có những cái khoảng không như vậy còn lại những cái căn khác thì không được có khoảng không sinh sinh hoạt à, được à, sở hữu à, à, trong khuôn viên nhà mình đâu quá chiều phải không dạ, đúng rồi thì bây giờ đó ở tầng 2 này thì hồi nãy mình có hai phòng ngủ rồi phải không thì ở đây thì thiết kế một cái phòng mà như chủ đầu tư ở đây thiết kế là một cái phòng em nghĩ là phòng kho hả anh hả không ở đây là cái toilet mình nghĩ đây là cái toilet này sẽ sử dụng chung cho hai phòng à. đây nè đây là hai phòng này sử dụng chung cho hai phòng và ở trên này nó sẽ một phòng à, em bé à, một phòng nhỏ à, đây cũng một phòng em bé nữa là hai phòng luôn à, sẽ có những cái gam màu khác nhau cho từng à, em bé khác nhau và tất cả các phòng đều có ban công hết nè rất là thoáng ha đều có view rồi rồi bây giờ là vậy là mình vào tất cả là bốn phòng ngủ rồi bây giờ là phòng ngủ thứ năm ha dạ. thì tương tự những cái phòng ngủ khác thì toilet vào toilet riêng bên trong phòng à, và ở đây thì có ban công à, nhìn ra bên kia nếu mà nhà nào mà gọi là không không không không không có nhiều à, thế hệ ở chung nhau á thì có thiết, thiết có thể thiết kế à, phòng này làm phòng thờ yeah. Dạ à, gian phòng thờ ha thì Vi cảm nghĩ như thế nào khi mà à, đến một cái dự án này và cái cách thiết kế của cái căn biệt thự à, dinh thự đơn lập này ở đây thì em thấy cái khu vực này á, đã là một cái ưu ái cho cái dự án này à, về thiết kế cảnh quan về à, thiết kế cảnh quan về không khí môi trường thiên nhiên rất là ưu đãi cho cái dự án và đặc biệt là những cái gia đình nào những khách hàng nào muốn tận hưởng một cái không khí trong lành như vậy đó là đẹp rồi để có nhiều thông tin hơn nữa về cái căn dinh thự này dạ. thì à, inbox ngay cho Phước Sửu là với số hotline bên dưới thì à, bên mình sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin và những cái là à, những cái cách thiết kế những cái layout mặt bằng và đặc biệt là một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho quý vị khi sở hữu dự án này à, đừng quên đó là inbox ngay zalo để phước sửu là gửi thêm những cái thông tin về giỏ hàng đặc biệt tại về dự án này để cho quý chị là có thêm thông tin lựa chọn những sản phẩm phù hợp theo tài chính của mình rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở nhiều video sau